Uh, once again, uh, this is Dana Change, and uh, this is Run An at VNTV. We have a very uh, fun topic to talk about today, which is um, back to school. How can you incorporate your busy schedule and also be able to have some minute to self-care? À, vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì à, chương trình của Dena lại trở lại với chúng ta qua một cái đề tài là à, sắp đến mùa tụ trường trở lại rồi thì à, à, chúng ta sắp xếp cái schedule như thế nào cho thích hợp với con em của chúng ta và đặc biệt là mùa hè à, thì chúng ta phải chăm sóc cái làn da à, cho chị em phụ nữ của chúng ta như thế nào thì thưa quý vị trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì Vân Anh xin được giới thiệu với quý vị cô Dena Chen cô là giám đốc điều hành của công ty chuyên về chăm sóc sức khỏe chăm sóc về sắc đẹp cho chị em phụ nữ chúng ta đó là công ty Derma TLC. Thank you, Chị Vân Anh. And um, to just uh, for everybody to know that I used to have a spa in La Jolla, and I sold it about two years ago just for two reasons. Uh, the first reason is to really spend more time with my daughter. and My family It mean everything to me, and the secondly that I don't believe in a one-time monthly facial. I really do that we are so busy in our lifestyle that we will not have time to go to a place And If we do, will we do consistently? Mm-hmm. And that is the key to any skincare regimen that you will be able to see the result that you want is consistency. So for me, I believe that I am passionate in really helping everybody to look beautiful. Mm-hmm. I believe that it make the world beautiful and make us all happy and mm-hmm. generate positive energy. Um, but by doing so, how can we do it while we have a thousand things on our list to take care of our kids, to cook, to go to work, and to clean and to do all these things, and we tend to forget about ourselves. But the key, if you don't take care of yourself, how can you take care of others? So, chị Vân. À, vâng thưa quý vị, à, cô Dana nói là về à, cái sức à, cái cái làn chăm sóc làn da của chúng ta thì cái cái cái đầu tiên cái quan trọng đầu tiên đó là chúng ta phải làm hàng ngày. À, chứ khi mà lâu lâu mà chúng ta đi massage um, cái cái cái khuôn mặt của chúng ta thì đối với Dena Dena không có tin cái đó là một cái hiệu quả mà chúng ta phải chăm sóc đúng cách đúng cái mỹ phẩm của chúng ta và quan trọng là phải làm hàng ngày đúng phải làm hàng ngày và ờ, ờ, Dana cũng cũng you know personally cho Dana là mỗi ngày rất là bận thành ra để cho Dana được có một cái thời gian lo cho mình thì Dana phải lấy cái thời gian mà mình cần mà mình phải fit into cái schedule của, đúng rồi của con cái mình giống như for example nếu như mà Dana về nhà the first thing I do I put on a mask oh. and then I start cooking wow. vì không nếu như mà em nấu ăn xong thì em phải làm những chuyện khác nữa em Đúng, đâu có thời gian để em dạ. yeah. so you always have to think and to be very organized and and to really incorporate your own self care time into the schedule daily if that you can do that then you'll be able to keep it very consistently and it become a habit nó là một cái thói quen instead of you feel like you have to do something and you think about it but when you do it long enough you don't have to think about it it just come natural um, Dina nói rất là hay thưa quý vị chị em phụ nữ của chúng ta thì ai cũng muốn làm đẹp và đặc biệt là ai cũng muốn dưỡng cái làn da của mình nhưng mà cái cái vấn đề mà làm việc mỗi ngày mỗi ngày nhiều khi cái cái cuộc sống bận rộn hàng ngày bây giờ là phải um, dành ra 10 phút để mà bỏ cái mask lên mặt nhưng mà Dana nói một cách rất là hay là chúng ta có thể vừa là làm à, bỏ cái mask lên mặt của chúng ta mà vừa có thể nấu cơm như vậy chúng ta thấy thời gian nó không có có lâu à, như vậy thì đối với Dana là cái mask mình bỏ lên mặt nó rất là quan trọng phải không rất quan trọng tại vì ngoài mình có những cái cái step rất là simple là mình phải rửa mặt đúng không ừ, chị Vân ừ, Anh? Ừ, ừ, tại nếu như mình không rửa mặt thì mặt mình không sạch đúng thì, rồi. thì cái gì mình phải mình phải đề. rửa hết những cái mình, ờ, những bụi cái chất hoặc là những, những, những make up skin, những cái make up đi ừ, hết. Ừ, ừ, ừ. Và cái thứ hai nữa là cái quan trọng là cái cái cái, cái serum. Ừ. So cái khi bây giờ mình nói về thí dụ giờ mình nói trên 40 đi. Ừ um, thật sự ra cái lifestyle của tụi mình quá stress ừ. nên là phải emphasize là từ 30 là mình phải lo prevent dưỡng già rồi dưỡng dưỡng lão hóa đúng không chị Vân Chứ không phải là để nó nhăn rồi mình đòn. rồi, yeah. So for us being Asian, we we like to prevent thing before it happen. Mm -hmm. Instead of waiting for it's already happened and mm -hmm. you mm-hmm. fix it. Mm -hmm. Tại thường thường fix á là giống như mình đúng nói rồi. Facebook đúng không chị? Yeah. Dạ. Instant but nothing is instant when it comes to skin mm -hmm. it's time mm-hmm. time mm -hmm. is your friend and if chị không có thời gian thì sẽ không bao giờ mà ra được cái result tốt được giống như bây giờ chị Vân Anh có thể look at cái skin của Dana everybody think I wear makeup yeah but I don't quý vị có tưởng tượng là Dana hiện tại bây giờ không có makeup nè Vân Anh đã thử rồi đã lấy cái tờ tờ tissue bôi lên rồi không có makeup này dạ. rất là hay à, và bên cạnh đó thì chúng ta đang bước vào mùa hè thì cái um, uh, gọi là cái thuốc À, bôi cái kem mà bôi lên để chống nắng rất là quan trọng phải không Đề đúng nói chung không phải là mùa hè không chị Vân Anh sunscreen. khi mình sunscreen là mình dùng 12 tháng một năm ừ, ừ, ừ. ngày nào cái há bệnh mà đây nào muốn nói cho khách đó là trước khi mình bước ra mình bước xuống ra phòng của mình mình nên làm cái regimen của mình rồi cái đó là một cái habit mà Dana có all the time and I teach my daughter and they believe at first they didn't listen to me không có nghe lời nhưng when they get acne and then những cái spot and then they realize and when they follow my step it works amazingly so cái step nó rất là nhẹ nhàng và các bạn có thể làm 3 step 5 step hay 10 step tùy theo cái thời gian mình có thì dĩ nhiên khi mà mình càng già thì mình phải càng hydrate cái skin hơn uh-huh. tại cái khi là gì anti aging là hydration uh-huh. da mà khô thì càng nhăn mà ngoài cái nhăn ra nó còn sệ nữa chị Vân Anh ừ. hiểu đây này nói không mà khi mà cái mà mình làm á thì mình phải nhớ nè if, if mình stay on cái skincare đó mình phải understand what are you using uh-huh. why are you using it uh-huh. and when are you using it uh-huh. thì sau đó mình có thể có cái show khác mình nói về cái ingredient nhưng bây giờ ở summer thì cái key là sunscreen nhưng mà đây là cũng nhấn mạnh một cái phần về sunscreen nó về cái cái SPF là Đúng rồi. everybody think about SPF càng cao bao nhiêu thì, thì nó tốt. protect nhiều à. không ừ. FDA và những cái requirement để đây nào nói cho nghe SPF 15 nó block cái 90% of UVB ừ. ừ. ray ừ. Why are we talking about UVB, UVA? Ừ. Là tại vì cái UVB là nó cause cancer. Oh. So sunscreen không phải để chích chống nắng và chống dưỡng da và và chống nhăn, mình còn phải lo đến cái sức khỏe của mình nữa tại vì 50% of people die in America is skin, skin cancer. cancer. Yeah và cái UVA là cái cái cái cái, cái độ nắng. So khi mà mình nói đến SPF 15 là nó đã block 93% của ừ, ừ. cái cái cái cái UVB rồi. Nhưng nếu như mà mình nói tới đi thì nó block 97. Mình nói 50 thì nó block 98. So between 30 and 50 nó chỉ có 1% thôi. Ừ, Nhưng mà thật sự ra 50 day nào always year 50 mm. at least không có cần phải cao cái độ ấy, không, không cần, cần phải cao, phải cao. Yeah. Dạ. À, vâng thưa quý vị à, nói tóm lại là à, cái làn da của chị em à, bạn gái của chúng ta nói về skin care đó quý vị dưỡng da đó nó rất là quan trọng và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải làm hàng ngày và để biết thêm chi tiết đó, thì quý vị lúc nào cũng có thể gọi cho Dana và chúng tôi có cái website à, derma TLC để quý vị có thể vào tham khảo và à, gọi cho Dena để Dena có thể chỉ cho chúng ta những cái tips nào mà sao da của cô đẹp thế <laughs> không có không make up so to summarize for summer please use any product that have hydration like vitamin C uh, hyaluronic acid so that it gives you a lot of hydration to prevent or uh, to help with firmness and anti-aging and also consistency is the key um, and another thing is when you use any product just make sure that you're looking for medical grade and make sure that the product is naturally derived, meaning that it's green product. Mm. So they mm. will try to stay on the organic, uh, the botanical as much as possible. So it will help to um, a lot of sensitivity if we have sensitive skin. Vâng, cảm ơn quý vị và đặc biệt là chị em phụ nữ của chúng ta và một lần nữa quý vị có tất cả những thắc mắc, chị em bạn gái của chúng ta có tất cả những thắc mắc làm sao để chăm sóc làn da của chúng ta thật là đẹp, thật là tự nhiên, à, kéo dài tuổi thanh xuân thì một lần nữa hãy gọi ngay cho Dana cũng như là vào thăm à, trang nhà của cô. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. Thank you everyone. Have a beautiful day. Thank you.